gian chỉ thương em nhất trong cái đám trai đang là anh là anh chứ không ai chồng em chồng em trong tương lai mù u có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em